Lâm Thùy xin chào tất cả các anh chị và các bạn Có rất nhiều khách hàng quan tâm về cái dòng sản phẩm này đây nè Và rất nhiều người hỏi Câu đầu tiên là như thế nào? Sử dụng có hiệu quả không em? À, hàng này dùng như thế nào? Mình dùng nó có à, phát triển được cái chiều dài cũng như là à, thời gian quan hệ, thời gian cương cứng, thời gian làm tình hay không? thì hôm nay thì sẽ giải đáp cho một số khách hàng của thì đặt câu hỏi về cái vấn đề trên do có một số trang web người ta họ quảng cáo một cái số cái, cái dòng sản phẩm HAMMER hợp tho này nhưng mà quảng cáo sai từ sự thật về cái dòng sản phẩm ấy cho nên hôm nay thì muốn cảnh báo cũng giống như là muốn giải thích cho các anh chị nhận dạng rõ về từng cái dòng sản phẩm hammer tho đâu là dòng sản phẩm Hammer thơ thật đâu là sợ dòng sản phẩm Hammer thơ giả trên thị trường hiện nay nha đây là một cái lọ Hammer thơ các anh chị nhìn cho kỹ nha đây thì lấy ra một lọ này nguyên cái hộp của cái dòng sản phẩm mà chính hãng bên thì bán ra là như thế này nè các anh chị đây Hammer thon nó có hai màu chủ đạo xanh và hơi sáng à, trên mỗi lọ nó có một cái cái con tem dập sẵn vô trong cái hộp luôn màu xanh dương màu xanh chữ non bên một cái góc phải như thế này mỗi lọ như thế này là có dung tích là 30 ml đó các anh chị nhìn rõ không ạ và à, bao giờ cũng thì ở bên nắp hộp bên cái hộp hai bên hông hộp thì thứ nhất là à, họ đã in cái mã vạch thì để khách hàng kiểm tra cái thông tin trên cái mã vạch này hoặc là đây tất cả các thành phần của chúng đã ghi sẵn ở trên vỏ hộp còn nếu anh chị nào muốn tìm hiểu thêm thì cứ check vào mã vạch thì để tìm hiểu thêm thông tin về chúng còn mỗi lọ ở dưới đáy hộp thì đều có hạn sử hạn sử dụng tháng 5 sản xuất và năm sử dụng luôn tháng 6 năm 2017 là à, vừa sản xuất còn tháng 5 năm 2019 là hàng sử dụng của nó thì các anh chị hãy an tâm mà sử dụng cái dòng sản phẩm Hammer Thoa này nha và cái dòng sản phẩm này là hàng chính hãng sách tay bên Thùy ở sách tay từ bên Ấn Độ về nó có cái màu sắc này và hình ảnh nó như thế này đây cho các anh chị nhìn kỹ còn đây là một cái lọ này đây là cái lọ mà Thùy đã à, khui ra để làm quảng cáo này cho các anh chị nhận dạng cho rõ về cái hammer tho thật bên thùy này đó bên trong của nó là như thế này các anh chị mỗi lọ nó có một cái nắp này các anh chị thấy không cái nắp này nó có chia sẵn cái dung tích khi ta sử dụng ta rót vào ta uống cái lượng của nó thì nó sẽ không có bị chênh lệch nhiều hoặc ít đó và à, cái màu sắc bên trong là cái bên ngoài sao là cái lọ của nó như thế này như vậy đó nguyên thủy là cái lọ hammer thật thật và nó cũng có là hạn sử dụng của uh, ngay chỗ cái vạch trắng này là in tháng ừ, sản xuất và hàng sử dụng của nó rồi ừ, thông tin của chúng tất cả ở trên này đó các anh chị thấy không ạ và cái màu sắc hammer thật của bên thì nó có như màu như thế này đây thì quy ra luôn cho các anh chị nhận dạng cho rõ luôn nha này đó cái màu nó rất là đậm đặc và cái nước của nó nó rất là sạch, nó nước của nó rất là sạch và nó có cái mùi thơm rất tuyệt vời mùi sơm bởi thơm bởi vì nó chiết xuất từ những cái thảo dược thiên nhiên là cây mã thiền thảo này cây lô hội này cây nhân sâm này cây tạch lê này và một cái số thành phần axit kha sinh học khác cho nên là nó có một cái màu sắc đậm đặc như thế này đó nó bào chế ra một cái màu sắc đậm đặc như thế này đây là cái vòng dòng sản phẩm hammer kho thật bên thì thì để đây cho các anh chị nhìn, nhìn nha nhìn cho nó rõ này thì lâu cho nó sạch nè đây đây đó nguyên thủy cái lọ của nó là như thế này đó đó rồi bây giờ 1 2 3 4 5 trên màn ảnh những cái dòng sản phẩm trôi nổi trên thị trường đây đây là những cái hình ảnh và những cái dòng sản phẩm này thì đã khách hàng gửi cho thùy để thùy kiểm chứng cho khách hàng nhận dạng thứ nhất nè các anh chị thấy này bao bì này sờ một cái là nó rách thôi đó thứ hai màu sắc này màu sắc của nó này mỗi hai lọ này cùng như nhau này cùng một nhà sản xuất này nhưng mà lại có hai màu sắc khác nhau này các anh chị nhận dạng ra chưa rồi để chưa kể là cái cái chất liệu cái nước bên trong một đây hai chai này cũng cùng là một nhà sản xuất này là một hãng này nhưng mà lại có hai này nó dán này nó dán cái giấy sơ sơ qua thôi chứ không nó không có có uh, dập qua máy cho nên là uh, cái độ sắc sảo tinh vi của nó sẽ không có và đây hai lọ này cũng cùng một nhà sản xuất nhưng mà hai màu sắc của của nó lại khác nhau nữa nè rồi đây cũng một loại hammer tho nhưng mà đây nó giả nữa nè nó không phải là hammer tho mà tho hammer đó các anh chị thấy không sơ sơ thôi thì các anh chị thấy là bao nhiêu bao nhiêu lọ sản phẩm giả rồi trên thị trường rồi trôi nổi trên thị trường vì thế khi sử dụng cái dòng sản phẩm thì sẽ rót ra cho các anh chị nhận dạng một một lọ nha một lọ coi thử cái màu sắc của nó như thế nào giữa hàng thật và hàng giả đây cái hàng giả này nó có cái màu như thế này đây đó các anh chị nhận dạng dùm Thùy đi đó màu nó như thế vậy thì qua những cái cái cái giờ sản phẩm mà Thùy vừa vừa vừa vừa nêu ra cho các anh chị thấy thì các anh chị thấy được điều gì à những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường hiện tại có rất là nhiều vậy thì làm cách nào để mua một cái dòng sản phẩm ưng ý và đem lại một cái hiệu quả cao cho người sử dụng thì đó là điều mà quan tâm đúng không ạ cho nên các anh chị cứ an tâm khi sử dụng cái dòng sản phẩm bên Thùy và có nhu cầu thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0909778005 thì sẽ cho các anh chị thứ nhất là một cái cảm giác là an toàn cái thứ hai là một cái sản phẩm chất lượng cái thứ ba đem lại hiệu quả rất là cao cho các anh chị sử dụng bởi vì trong cái hammer of Thor này nó chiết xuất hoàn toàn những thảo dược thiên nhiên ví dụ như cái cây tạch lê đó là nó là một cái thành phần ảnh hưởng đến thụ thể dẫn đến hệ thần kinh này điều tiết đến à, cái chức năng vùng tuyến đồi tuyến yên và hệ thống sinh dục và nó được sử dụng à, trong cái hệ thống y khoa như là một chất kích thích mạnh mẽ đó còn à, đối với cái cây lô hội đây là một cái chất kích thích tăng chức năng cho nam giới và nó có những cái thành phần hữu cơ duy nhất và nó tăng khối cảm khi chúng ta lên đỉnh và ngăn ngừa cái lão hóa rất là tốt rồi à, à, cái tiếp theo nữa là à, cái à, cái chất là à, nhân sâm này nhân sâm thì nó đem lại cái sự dẻo dai và cái sức khỏe cường tráng đúng không ạ ngoài ra thì cái cây um, nhân sâm lô hội cây tật lê cây um, mã tiền thảo và vân vân và một số cái thành phần axit sinh học khác ví dụ như là cái axit ascorbic thì nó giữ vững cho cái thành dựng vững chắc cho cái thành dương vật và nó làm cho dương vật càng ngày càng cương cứng mạnh mẽ hơn nó là một cái hợp chất chống oxy hóa tự nhiên và nó an toàn làm giúp cải thiện lưu thông máu nó có tác dụng tái tạo lên cơ thể cũng như các cơ quan tiết niệu sinh dục à, còn cái chất à, Ginoconet thì được sử dụng điều trị rối loạn cương dương và tham gia phát triển các hóc môn hạnh phúc cũng như là tác dụng bổ lên cái hệ thần kinh làm giảm sự thất vọng của chức năng rối loạn tình cảm vậy thì khi sử dụng thì các anh chị chỉ cần à, các anh chị thấy không nó đều là những cái thành phần thảo dược về chiết xuất những cái thành phần rất là tự nhiên vậy thì khi sử dụng thì các anh chị thấy nó có một điều là nó đem lại thứ nhất là nó có tác dụng dành cho các ừ, anh trong quá trình bị lạnh cảm hoặc là bị giảm ham muốn về tình dục và bị bất lực hoặc khó cương cứng và những ai có vấn đề về xuất tinh sớm và những ai muốn cải thiện về vấn đề quan hệ tình dục và giúp cho cuộc yêu được kéo dài hơn ham muốn hơn thì chúng ta nên dùng và cái sản phẩm này nó điều trị rối loạn cương dương rất là tốt qua đó để mà sử dụng thì các anh chị chỉ cần sử dụng cho thùy mỗi ngày một lần mỗi lần 2,5 ml sau khi ăn và nếu mà trước khi quan hệ và các chị anh chị muốn uống thì các anh chị phải uống trước cho thời 30 phút nó sẽ đem lại hiệu quả rất là cao cho các anh chị qua đây thì thùy thấy thì cũng ờ, nhắn nhủ và nhắc nhở cho các anh chị để nhận biết cũng giống như là để sử dụng và mua cho mình một cái dòng sản phẩm ưng ý thì các anh chị tìm hiểu và tìm nơi tin cậy để các anh chị mua đó là những gì mà thầy muốn nói đến cái video này xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video à, một cái video lần sau nha